Mấy bạn thấy skin của mình hôm nay nhìn có lạ lạ không nào Đây mình sẽ cho các bạn xem nha Xin giới thiệu tất cả mọi người Mình đang sử dụng một cái bộ skin Mà tất cả những bạn fan Simmy chắc chắn sẽ biết Đó chính là Simmy janare các bạn ơi Đó Bạn thấy không Simmy của chúng ta thì mặc một cái bộ skin gọi sao ta Màu à, màu màu trắng với màu xanh dương Còn Simmy janare thì mặc một cái bộ skin có màu đen với màu đỏ nha anh em Đó Đó chính là màu của máu đó anh em ơi đó. Thì hôm nay nè Lý do vì sao mà mình lại sử dụng skin của Simmy janare Thì mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha Đó chính là hôm nay mình sẽ giả dạng Simmy janare để mình cho cái thành viên của Hero Team anh em ơi Nghe hấp dẫn không? Nghe hấp dẫn không? Đó Hôm nay nè à, là mình có mời đến Camui nè Kairon, Sammy và Simmy vào trong đây để chơi gọi là ai là kẻ giết người cùng với mình Thì mình có sử dụng cái skin của Simmy Janare Mình sẽ giả dạng Simmy Janare để mình chọn các thành viên của Hero Team nha Chọn bằng cách nào nào Thì mình sẽ vào trong gọi là game gọi là ai là kẻ giết người á Sau đó mình sẽ sử dụng skin Simmy Janare để mình giết hết tất cả mọi người ở trong cái trò chơi luôn nha <laughs> nghe hấp dẫn không nào anh em đó ok không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là đi giết người thế nào anh em ơi let's go đi thế nào One hour later. Ok anh em ơi, vào trận nào, vào trận nào Để mình xem coi dạ. à, Chúng ta sẽ chọn phòng số 4 nha Phòng số 4 nha mọi người, vào đi Ok Ok, hiện tại oh. trong phòng là đang có gọi là Kairon nè, Camui nè, Simmy, Sammy với lại mình nữa là năm người anh em ơi. Ở năm người luôn nha, năm người luôn nha. Ok để xem coi, lần này ai sẽ là kẻ giết người đây. À, ừ, ừ, ừ. vô nào, vô nào. Ok. <laughs> Tôi à, tôi là dân thường nha, tôi là dân thường nha. À, mê tu, mê tu, mê tu. Ok, chơi nào, chơi nào các bạn vô các bạn cứ nói mình là dân thường ai ai ai mới vô mình mới vô mình phải chỉnh xa à. tất cả mọi người mình sợ à, mọi người lắm kẻ giết người đúng không à ok mọi người ơi ok mọi người ơi mình đã tắt mic rồi mọi người sẽ không nghe mình nói gì đâu anh em ơi bây giờ mình sẽ đổi skin lại nha à để coi coi skin simi janare đúng không đây mình đã đổi skin simi janare nè bây giờ cứ hỏi mình giết được một người thì mình sẽ đổi lại thành skin phong cận đó thì mọi người sẽ không biết lý do vì sao lại có skin simi janare ở trong phòng <laughs> ok hợp lý hợp lý ok rồi đi thôi đi thôi à để xem coi có ai ở đây không ta à, à, à. la la la la la la la mọi người ơi có nghe tôi nói gì không vậy có nghe. Ok nghe hả nghe hả Quá đi kiếm kẻ giết người Đà lâu đi nấp đi Ngồi la la rồi kẻ giết Ôi, người Jim ơi Jim xạo nữa Jim là kẻ giết người chứ gì Quá. Hồi nãy hồi hồi nãy tôi ừ. mới tắt mic để để tôi tôi nói chuyện với mấy bạn á Không không có gì đâu Đừng đừng để ý nha Đừng để ý nha À Ôi, okay. mấy bạn nào Ủa Simi Janare là ai vậy Simi Janare là ai vậy tôi không biết luôn á Tôi không biết luôn á Ủa trong phòng 5 người cho mấy Sao hay là có skin Janare à, Jim ơi cây à. nói Jim nghe là mình chơi là mình phải chơi cho nó sạch sẽ một xíu Mình chơi là mình biến Jimmy dân ghen quan quan vậy? tôi vẫn là tôi mà nè tôi vẫn là tôi nè hello ờ. sammy ôi ai vậy? sammy ơi hình như tôi thấy có ai mặc skin simi janare ờ, nhìn thấy sammy rồi hả? ôi cái gì đó vậy trời ơi mọi người ơi sammy tiếp tục bị giết rồi trời ơi sammy janare là ai vậy ta trời ơi ghê quá vậy đây là ủa sao lại có simi janare đây vậy chúng ta biết rồi sim đừng có không diễn nữa sim đừng có đâu. diễn nữa wow. đây không phải là người thật đây là người giả ok bạn ơi win rồi win rồi <laughs> trời hay quá hay quá mình dùng skin này là không ai nghi ngờ mình hết các bạn ơi <laughs> ok ok à, để để để mình bật mic lên à. ok mọi người ơi tiếp tục nha tiếp tục nha tiếp nha tiếp nha gì vậy trời thích quay à rồi ok, trận tiếp theo nào Chúng ta sẽ chọn phòng khác nha Lần này chúng ta sẽ chọn phòng số 3 đi Ok, rồi phòng số 3 Vô đi mọi dạ. người ơi Rồi để em coi 1, 2, 3, 4, 5 Ok đủ người nè Vô vô vô vô Hai trận trận vừa rồi hình như là Simi Janare giết người phải không? Ủa mà ai ai ai dùng skin Simi Janare ta tôi không biết luôn á. Ai có khi nào mình cái cái cái cái server mình bị bị hack không ta? ừ nhiều khi server mình bị hack xong có một cái bạn mặc skin simi đi re vào luôn á mà tôi không biết người đó là ai luôn á trời vô vô vô vô ok <laughs> tôi à, tôi tiếp tục là dân thường nha tôi không biết gì đâu nha <laughs> không dân thường hoài vậy ừ tôi dân thường mà tôi dân thường mà ok bây giờ mình phải kiếm cái chỗ nào đó mình nấp mấy bạn ơi mình nấp xong mình đổi skin lại ok rồi nấp nấp trong đây mọi người cứ yên tâm nha mỗi lần mà mình nói chuyện với mấy bạn á thì mình sẽ tắt mic cho nên là những người ờ, những người trong hero team sẽ không biết mình mình đang ờ, gọi là giả dạng simi janare đâu <laughs> ok nè bây giờ mình sẽ đổi thành skin simi janare nè đó rồi ok mình sẽ bật mic lên nè alo alo có ai nghe tôi nói gì không Ủa sao lại alo alo lại nghe nói vậy? À, à, à, à em à, em em tắt mic để em nói chuyện với mọi người không không không không không có gì đâu không có gì đâu. ok vô nha. Ờ. À, không biết ai là kẻ giết người vậy ta. Ôi mọi người ơi tôi lại tiếp tục nhìn thấy Simi Janare vào trong phòng mình nữa kìa mà tôi không biết là ai luôn á Gì cơ vậy Nữa Ừ tôi mới thấy một người nào đó mặc skin Simi Janare á Ui hình như người người đó đang đang đuổi theo Sammy nè Ui Ui Sammy Sammy ơi chạy đi Sam chạy đi Sam <laughs> À Trời ơi Mọi người ơi con Janare đuổi tôi nè Jim ơi cứu chị Jim ơi con Janare đuổi ừ. Sammy ở đâu vậy

Thôi từ nãy giờ tôi thấy Simajare ở đâu xuất hiện quá trời Có khi nào admin server cho anh bọn mình không ta Kỳ quá vậy Không thể nào Không có cái nào Simi triệu hồi ấy Trời ơi thu hồi lại Mọi Simi người biết cái này gọi là gì không cái này Hả? là server chúng ta đã bị ma áp rồi ừ đúng rồi hình như là chúng ta đang chơi game lúc 3 giờ sáng luôn phải mọi người ờ, à, ờ đúng rồi đúng rồi nè Giờ giờ này đang là 3 giờ sáng nè Trời ơi Simi Janare xuất hiện lúc 3 giờ sáng Ghê thiệt Ghê thiệt luôn á Tôi không biết Simi Janare là ai luôn á trời Ủa trời ghê quá kỳ vậy ta Mình mình đâu có chịu hồi đâu sao khỏi ra được Cười ai biết ta. ai biết ai biết hmm. Jimmy Yanare lại giết người nữa rồi Ủa ai ai vậy ta Từ nãy giờ tôi không biết gì luôn á Kỳ quá ta kỳ quá ta Ôi <laughs> ok anh em ơi mình lại tiếp tục win được thêm trận nữa rồi mình nói thật với các bạn luôn nha mình á chỉ cần chỉnh qua skin simi yanare thôi là chắc chắn mình sẽ được làm kẻ giết người <laughs> cho nên là từ nãy giờ mình cho mọi người quá trời luôn ok rồi làm thêm một trận nữa nha anh em trận này nè mình sẽ thử uh, gọi là sao ta giết xong hết tất cả mọi người mình sẽ chừa lại một người nha sau đó mình sẽ nói cho người đó biết mình chính là ai để coi coi người đó phản ứng như thế nào nha anh em <laughs> ok rồi bắt đầu thế nào let's go rồi tiếp nào mọi người ơi tiếp nào trời ơi lần này á mọi người vô nhanh nhanh nha vô nhanh nhanh nha không thôi là simi yanare là lại lại vào phòng của chúng ta đó Bực bội ghê à Không biết người nào vậy ta <laughs> Ok phòng số 4 nha Rồi vô nè Ờ 4 Vô vô vô vô để em coi một người dạ. nè hai người nè ba người nè thiếu thiếu thiếu cây ron nữa dạ. cây ron đâu rồi cây ron nè đó năm người nha ở ờ, không hề có Simi Yanare nha tự nhiên không tự nhiên xuất hiện anh Simi Yanare anh em đếm đếm chắc cú nha đếm một hai ba năm rồi cô định định ra nhịp nào không cô định ra nhịp nào không trời coi nó đếm kìa một hai ba năm trời người ta đếm là một hai ba bốn năm simi đếm một hai ba năm phải nồi vậy ờ. này cho đi học lại ờ. lại dân thường tép mệt quá à. trời ơi trận này tôi lại làm dân thường nữa rồi <laughs> à, à, à. khó núp, hiểu núp, núp, núp anh em ơi núp núp núp bây giờ mình phải kiếm chỗ mình núp mới được ok để coi coi xung quanh này có ai không ok không có ai hết anh em ơi rồi không ai không ai bây giờ mình sẽ đổi skin nha <laughs> từ nãy giờ mình đã cho mọi người nhiều lần lắm rồi không biết có ai phát hiện ra mình chính là phong cận không ta Ai, ok rồi để mình đổi skin thêm lần nữa nha đó lại tiếp tục là Simi Yanare phiên bản phong cận đây <laughs> tại tiếp tục đi cầm củ cà rốt thông đích từng người giết người nào ok để coi coi có ai không à, ok để mình mình mình bật mic lên đã không thôi mọi người sẽ nghi ngờ mình alo alo mọi người ơi có nghe tôi nói gì không alo hoài hồi nãy giờ thấy alo nhiều rồi nha nha mất nhiều vậy trời ơi tôi tắt mic tôi nói chuyện với mấy mấy mấy bạn fan thôi có gì đâu trời ơi à, à, à. mọi người ơi hình như hồi nãy tôi lại tiếp tục thấy simi janare nữa rồi hay sao á ừ thấy hoài luôn á không hiểu luôn á ui simi à, Simmy ra kìa kìa là Simmy ra ơi đâu đâu à, trời Simmy mình có bị mù không ta? Mọi người em cũng thấy á à, Bây giờ xin mới thấy hả? Rồi xong rồi Ui, cái đòn bị giết rồi kìa Tôi không biết ai giết cái đòn luôn á, cái gì ghê quá vậy Ui nhưng mà nãy năm người mà <laughs> Ôi, anh em ơi không phải xin mà <laughs> bạn anh em mọi người, ơi mọi người mọi người dừng dừng dừng dừng mọi người có để ý nãy giờ phong cận chưa chết lần nào không ồ ừ, oh, công à, nhận là lạ ủa vậy vậy tôi có biết gì đâu từ nãy giờ tôi không chết là do do tôi tôi tôi trốn thôi chứ tôi có làm gì đâu Trời đất ơi ông chủ ông chú chỉ thế Trời ơi tôi tôi lạc main server mà cho nên tôi phải chống kỹ chứ ra vậy, ra vậy. À cho nên là yên tâm đi không phải tôi đâu tôi không phải là tôi không phải là kẻ giết người đâu tôi là dân thường á <laughs> ok anh em ơi không ai nghi ngờ mình hết anh em ạ à. từ mặc dù từ nãy giờ mấy trận rồi mà không ai nghi ngờ mình hết rồi ok rồi để mình chơi tiếp nha không biết còn ai đây không ta còn Sammy đúng không xem coi hiện tại là còn uh, à, Simmy nè Sammy nè Với lại là Camui nữa Ok H Hội chị em còn sống à Còn hỏi chị em thôi Cái đòn yếu đuối quá Mới vừa vô cái đòn chiếc queo rồi Cái đòn yếu đuối cái đòn Trời đất ơi trai lắm á Con trai đâu yếu đuối cái đòn Cái Ồ ghê Ờ thôi em tránh ra ra đi Chị là cầm Ôi chết cái bắn mà ờ. Ủa Sammy lại tiếp tục bị giết rồi Ai giết Sammy vậy ta Trời ơi nguy hiểm quá Tôi không biết là ai luôn á ờ. Sao cậu, cậu, cậu ấy lại ở đây được Nè, ngươi, ngươi là Simiya Refix đúng không Hả <laughs> Ta chính là Simi Anare phiên bản phong cận đây à, Chết đi à, Là sao vậy Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát Ok <laughs> Simi nè, Simi nè Chết đi Ok <laughs> Mình đã giết chết được Simi thật rồi bạn ơi Trời Simi Yanare đã, đã giết được uh, Simi thật <laughs> Ok à, Trời bạn ơi, ok rồi để mình uh, đổi lại skin Simi Yanare luôn nha à, Ok anh em ơi, thì anh em thấy trận vừa rồi như thế nào? Mấy bạn thấy Simi Yanare và Simi thật ai mạnh hơn? Ờ Simi ơi, bạn có nhận ra tôi lại không? Có, giọng của ông mà, trời ơi, bóng tàn <laughs> Ok bạn ơi, <laughs> ok anh em ơi Thì vừa rồi á mình đã biến thành Simi Yanare Để mình đi mình chon hết tất cả các thành viên của Hero Team rồi Thì anh em thấy rằng là cái màn chon này nó có thú vị không nào Nó có hay không nào Thì anh em đừng quên là hãy để lại một bình luận cho mình biết nha Và đừng quên là hãy nhấn nút like video này Và nhấn nút đăng ký kênh youtube của mình Để có thể gọi là chào đón thêm những cái video chon vui hơn Và gọi là uh, hay hơn những cái lần sau nữa nha Ok thì vừa rồi á cũng chỉ là một cái màn cho vui thôi cho nên á những cái bạn nào mà là fan của Simmy nè fan của Sammy fan của Kairon Kamui hay là Hero Team á thì mấy bạn cũng đừng giận mệt nha bởi vì á đây chỉ là một cái màn cho vui thôi bạn ơi lần trước á mình cho cái thành viên của Hero Team á cái tự nhiên có quá trời bạn vô chửi mình luôn kêu mình là tại sao lại lại lại cho mọi người cho như vậy rất là ác độc rất là gọi là xấu xa các kiểu kiểu nhưng thật ra đây chỉ là một cái màn cho cho nó vui thôi cho nên là mọi người cũng đừng có giận mình thấy gì nha đó ok còn bạn nào mà muốn chửi